Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu khui cái hộp bệnh này nha Cái set milo dầm này trong này có gì nha Ok bây giờ mở ra nào Bao gồm 2, 4, 6 bịch Vậy cái này là trà sữa hay gì ta 6 bịch cái này nha Milo, cây cao, pudding Chân trâu trắng, chân trâu đen Giờ mình sẽ đầu nấu chân trâu cái này nha Đây giờ nó nồi lên cho nước vào nha các bạn nha đó cho nước vào nên nồi mình nấu nha ừ. nước vào vừa đủ các bạn nha không còn nhiều đâu đây nấu nào ăn bao nhiêu thì nấu bao nhiêu cái nhà nha thì có nấu nhiều quá dư ngủ <laughs> mình nấu là bật sôi nha rồi bắt đầu nấu nha Đó, cho nó sôi lên nấu khoảng cỡ tầm nửa tiếng rồi nha hãy xem mà khi mà nước bắt đầu sôi các bạn nhớ đảo liên tục các bạn nha để không bị dính nồi các bạn Đó. ok và sau hơn khoảng cỡ 15 hai phút trôi qua thì mấy cái hạt trâu đã bắt đầu mềm các bạn thấy trong nó bé nhỏ hơn trâu ngoài bạn nha sẽ chín lẻ hơn xíu các bạn thấy không nhỏ hơn mà có thể lấy mình cắn ăn thử mà thấy mà là ok rồi nha đó này bắt đầu mềm các bạn bây giờ mình chuẩn bị mình vớt các bạn nha ok giờ mình vớt chuẩn vớt các bạn nha mình sẽ cho một cái chén mình sẽ cho nước lạnh vào bạn nha đó để mình sóc nhiệt cái trâu để cho nó ngon ngoài nó vừa dai mà vừa sực sực nữa nó không bị dính lưng nhau các bạn nha đó. Ừ. tại vì trong nó còn nóng các bạn nó sẽ dính lưng nhau các bạn nha nếu mình bỏ trong tủ lạnh liền á nó sẽ không dính các bạn đây mình đã vớt rồi các bạn bây giờ mình sẽ đổ nước được bạn nha ok đây là mình sẽ xả mấy lần với nước lạnh các bạn cho bớt cái độ nhớt các bạn nha thì sẽ để lâu hơn mà không bị chua các bạn thì giờ mình sẽ cho nó xíu đường các bạn nha để mình vừa bảo quản cho mình cho sẽ có vị ngọt các bạn à, mình trộn đều cho đường tan ra châu sẽ vừa có vị ngọt mà vừa sẽ không không bị uh, dai và bảo quản lâu hơn nữa các bạn nha đó. chọn cái đường tan ra là chúng ta sẽ xong cái phần trứng trâu ở nhà nha bây giờ mình chỉ có làm một phần à, pudding nha 500 miếng nước đó. À, bây giờ mình sẽ đổ vào các bạn nha 500 miếng nước vào mình nấu sôi lên nấu sôi lên 5 muỗng đường à, một muỗng là tương đương khoảng 15 tới 15 gram các bạn đó. có thể thử lại gỏi ngọt không nha uhm, ừ, nước ngọt vừa đủ vào hơi ngọt xíu cũng được nha bác bỏ bột gì nữa cho bột vậy nè các bạn nhớ là vừa cho bột vào khuấy khuấy liền các bạn nha Đó. cho từ từ các bạn nha Đó. đinh trứng các bạn pudding trứng mà nó nó nó, nó để nguội á xong mà nó trộn nó đánh nhuyễn trộn với một cái chút coi như là gelatin hay sao á để đó để nó bột nó cứng lại bút đi là từ à, cái tia là chính các bạn nha các bạn nhớ quậy đều các bạn nha cho nó ờ, tan hết luôn không còn nữa lận cận nữa bây giờ mình sẽ lấy cái này ra các bạn nha cái khuôn này uhm, đó dễ thương đó nha uhm. thì mình sẽ cho cái này lên cho vào đây nè rất là nhanh luôn các bạn 500 là vừa đủ đây luôn đó thấy không ừ, 500 vừa được khớp bạn đi rót thôi cho vô đó bắt đầu nó nguội các bạn rất là nhanh các bạn nhớ lót lẹ nha nguội nhanh lắm đấy tại gelatin này mình nóng đặc quá sẽ nguội rất nhanh các bạn dùng mấy cái mấy cái khuôn nhỏ thôi sẽ dễ trang trí đẹp hơn nữa các bạn đừng dùng khuôn lớn quá khô của nha ok bây giờ xong rồi mình cho bằng ngắn tủ lạnh khoảng cả 2 tiếng là được mà nha anh đặt là ok ở đây mình sẽ cho đặt vào trước các bạn nha để mình pha loãng với cái phần ờ, Milo mình sẽ cho khoảng 100 140 ml các bạn ừ. đây 101 100 140 nha với sữa tươi rồi bây giờ mình sẽ cho cái bộ cao vô các bạn nha cho nửa gói các bạn đó rồi nó gói bạn nha Đấy, cao bị luôn vậy các bạn đó ừ. các bạn hãy coi chờ từ từ để các bạn gia giảm coi nó đắng không cái độ đắng như nào các bạn muốn đắng nhiều ít các bạn nha đó. rồi giờ mình sẽ cho cái xe đặt lên các bạn coi độ ngọt bao nhiêu ít nhiêu tùy các bạn nha đó. cái đầu trước đây nha phải nấu sẽ cho tí xíu bột Milo các bạn nha đó, nó vừa thơm Milo mà có mùi à, màu có cacao nữa các bạn <laughs> mình sẽ mix hai loại luôn các bạn nha nó khác công thức tí xíu các bạn đó. ok cả nhà khi nào mình thấy à, cái sốt nó nó, nó mịn lại lỏng lại là ok các bạn nha đó, các bạn hãy xem nè nó lỏng lại là ok các bạn nha ok mình sẽ cho vào cái ly đĩa các bạn nha ok bây giờ bắt đầu mình sẽ ờ, pha chế cái nhà nha đây cái đi sẵn chuẩn bị sẵn các bạn đây đầu tiên mình sẽ ờ, cho đá vào trước các bạn nha đây cho đá vào trước béo hơn các bạn nha à, từ từ vào đây sốt ừ. Uhm. đặt sốt lại nha ừ, cực kỳ đậm đặc luôn các bạn ừ, đã chưa đánh đều rồi các bạn rồi, mình sẽ mix với ờ, cái bút tiên luôn nha bút đinh nữa các bạn đó bạn cho vô thôi đó như là câu của bạn nè à. đó bóp cho vô nè yeah. đó xuyên số nữa giờ dạ, mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nha